năm 2018 năm nay tôi đã đưa ra một à, nghiên cứu và đã làm ra một cái sản phẩm đó chính là đĩa camera quân xanh chín nhé bát xanh chín và bát xanh chín quân xanh chín và đĩa thôi thì được kết nối với một cái màn hình tự động này à, độ xa của nó thì là 15m xuyên tầng anh em à, cùng đi à, test độ chính xác của nó nhé đây là đĩa camera nhé đây thưa anh em đây là các dòng dòng đĩa rất nhiều đĩa camera Đấy đĩa này là đĩa tàng hình luôn nhá này đi test độ chính xác của nó anh em này đĩa này sẽ đánh tỷ lệ chính xác là gần ngang với bát luôn rồi anh em anh tiếng uh, ba trắng ba đen rồi sau hai đánh lại này sau hai đấy vẫn đánh sau hai đánh ba đen đánh ba trắng ba trắng anh em đánh đĩa thì đánh được tầm 10 ăn 10 ăn chín anh em chưa quen anh tứ đen Ồ, bị xuyễn này những quả nào mà anh em cảm thấy không nhìn thấy hoặc trồng vị thì anh em bỏ tuyệt số 2 vàng hết cỡ máy tiếng số 2 trong quân vẫn đánh được này đánh tiếng số 2 Đấy, anh em nhìn xem tỷ lệ đĩa đánh gần như là chính xác 10 9 có những quả nào trồng quân thì anh em không nên đánh rồi ván này anh em đánh tiếng số 2 số sấp 2 anh em nhìn đĩa camera rất đẹp đĩa đời mới rất nhẹ soi đèn trong suốt rồi ván này anh em đánh lẻ Ván này anh em tiếp tục đánh lẻ Bỏ Như tôi tôi đánh 4, 4 đen này, Tối đi đi Rồi, anh lấy số 2 Đấy, Chính xác chưa anh em anh em vẫn đánh tiếng sấp 2 hoành tiếng ba trắng riêng đĩa này chơi thì anh em à, à, cứ là yên tâm <coughs> đánh à, đôi khi bắt hình còn không soi được cả quân quân Vina nhưng mà lính đĩa này này soi nét căng luôn thành những bốn đen bốn đen cái màn hình này là anh em mang đi chơi rất cơ động tắt đi là luôn này Đấy. rất nhiều màn hình đây có thể đánh tầng 1 đến tầng 2 có thể anh em mà dùng màn dây đánh cũng được đây là sáng quá rồi tối đi tối đi dễ đánh hơn đánh tiếng số 2 Đấy. anh em nhìn xem rất nét đúng không và chỉnh âm tối đi một chút nữa càng tối thì đánh càng nét anh bỏ khi nào nó trồng quân quá anh em bỏ không đánh còn khi nào mà anh em mà cảm thấy kết anh em phang thả lực anh tiếng số 2 Đấy. đĩa anh rất hay vẫn đánh số 2 anh em lóa quá mình sẽ phải sai một tiếng này. bỏ nếu mà tôi đánh đây số 2 nhưng mà không các bạn phải chắc chắn bỏ khi nào anh em nhìn thấy chính xác muốn cờ hiện đánh từ từ nhìn nét căng như này đánh lẻ ba trắng Đấy. bỏ anh em nào muốn được tư vấn về cái dòng đĩa này 0974 07 tứ quý 3 0868 02 tứ quý 5 đỏ Hà Nội đỏ Sài Gòn sẽ có người tư vấn cho anh em ba đen Đấy, anh em nhìn chưa rất chi là nét một trắng ba đen quân Vina mà cũng có thể đánh quân uh, này luôn quân chắn luôn đấy lẻ thua này. con chắn hơi khó nhiều một chút số 2 à, chồng nhau vẫn nhìn thấy đĩa camera của anh nhìn thấy rất chỉ là nét lẻ xếp hàng một loạt nhau đây rất nhiều màn hình bỏ không ấy rồi món này anh đánh lẻ ba trắng ba đen sấp hai, không thể xịt được rồi anh sấp hai, vẫn anh sấp hai. thay quân anh quân bên nào đánh số 2 trong vị này anh em nhìn chưa đĩa ra đánh rất nét vẫn đánh số 2 Đấy. đánh số 2 ba đen 10 ăn chín luôn anh em nhé vẫn ba đen vẫn ba đen bỏ là chồng vị quá không nhìn thấy đĩa đánh hai số hai ba đi hàng trong vậy rồi ảnh tiếng sấp 2 không thể xịt được Đấy. thưa tất cả anh em đã đưa đĩa vào đánh thì đảm bảo là chính xác gần như là tuyệt đối 100% anh em chơi chỉ có thắng đánh lẻ ấy. vẫn đánh lẻ soi rất nét đánh lên số 2 ừ, quân trong vị rồi anh em đánh lẻ thôi Đấy. bán này tính ba đen chắc chắn là ba đen này anh em nhá bị sai rồi số 2 Đấy. khi chúng ta uh, nhìn quen đấy là và sự phán đoán của chúng ta ấy thì chúng ta nhìn bốn quân đang đánh đúng không rồi ba đen không thể xịt được anh em nhìn tiếng số 2 con ba trắng với quyền rồi đánh tiếng ba đen thưa tất cả anh em Ờ, dòng đĩa camera soi này đầu tiên là rất khó nhìn một chút bởi vì nó xoay ngang nhưng mà khi nào anh em lâm trận xong á anh em đánh một hai trận thì anh cảm giác là đánh rất tốt đĩa anh rất tốt này đấy anh tiếng ba trắng à không bỏ không bỏ đấy vừa quân đủ rồi anh tiếng ba trắng đấy thành trứng ba đen vẫn bị sai mình hỏi anh trứng bốn trắng Đấy. thưa anh em khi ờ, anh em nhìn quen rồi ấy, thì rất dễ nhìn và đánh ờ, tỷ lệ hiệu quả cao ờ, và dùng đĩa này rất an toàn đưa đĩa vào chơi ai cũng có thể sóc cái thì sóc và sóc như nào mình cũng có thể phán đoán được đánh tiếng số 2 chỉ cần uh, luồn đĩa rồi còn quân cán của người ta à, bát đĩa của người ta anh trứng chẵn bát của người ta đĩa của mình ừ. rồi anh trứng ba trắng anh trứng số 2 anh em nhìn thấy con nét không ạ rất nét đúng không 10 quả thì ăn được chín rồi anh trứng ba trắng 10 quả ăn chín luôn đĩa camera là một cái đĩa mà rất khó chơi nhưng thực ra bây giờ là chúng tôi cải tiến rồi thì rất chi là hiện đại và rất nét dùng cho anh em nào mà không không còn không thể lùa bát đĩa với quân vào nữa anh tiếng lẻ anh tiếng ba đen bị chồng quân có những tòa chồng quân mình nhỏ thôi đánh được ba trắng như quả này thì đánh đánh hết mình được ba trắng có những quả mình sẽ nhìn sẽ rất nét rồi đánh tiếng uh, lẻ ui đúng bốn trắng rồi trong quân rồi đánh tiếng ba đen vẫn đánh ba đen hoa trắng nếu người của mình sóc cái nữa thì là chiến thắng gần như tuyệt đối còn nếu mà người ta sóc cái thì mình sẽ đánh được đánh được ba đen chồng quân như thế này còn đánh được ba đen này anh em này đấy ba trắng số 2 ba ờ, trắng quần bị gác thành quá ba đen tứ đen số hai bị sai rồi anh tiếng này không xịt được ba trắng ba đen ba trắng 10 quả sẽ ăn được 9 anh em nhé khi đưa đĩa này vào chơi thì 10 quả ăn 9 ba trắng số 2 à đâu ba trắng anh quân Vina này rất chỉ là nét này, úp lên mắt của nó là ba trắng chúng tôi lại đổi quân Vina đánh trong quân này ba đen ba đen sub 2 để ăn nhau cũng đánh được sub 2 sub 2 3 viên Ồ, để ăn nhau quá lẻ cứ đèn đánh nhau là anh em bỏ nhá không đánh nhá lẻ này bỏ. chúng ta cùng đi so sánh thì này, trong đó là quân Vina đánh là cực kỳ là nét bởi vì quân Vina có một mặt trắng một mặt vàng sấp hai, Đấy. rất nét vẫn đánh sấp hai. vẫn đánh số 2 vẫn đánh số 2 vẫn đánh chẵn đánh 3 đâu đánh số 2 Đấy. đánh ba trắng thưa anh em với dòng đĩa camera này ấy, thì anh em ờ, rất dễ chơi hiệu quả ba đen sấp hai sấp hai sấp hai bị úp mắt đánh lẻ đây nhá tôi đã thử cái đĩa camera này rất lâu và đưa ra một kết quả đó chính là 10 quả chúng ta sẽ chiến thắng được 9 đánh số 2 ba trắng ba trắng không phải số 2 <clears throat> chỉ cần anh em chú tâm vào tập một lúc anh em sẽ đánh được rồi đánh tiếng ba trắng ba đen ừ, bốn đen đánh số 2 đánh chẵn thưa anh em này dòng cái đĩa camera này thì là rất đẹp này anh em nhìn rất đẹp nguyên tem chỉ cần đưa đĩa vào thôi quân vị bát của người ta đưa đĩa vào anh em có thể chiến thắng tuyệt đối luôn ba đen sấp hai rất dễ chơi ba trắng không thể xịt được khi đánh quen à rồi sấp đôi làm ba trắng lật vị nó đè lên thành quá sấp đôi vẫn bị sai quả nào anh em cảm thấy không đánh được và không nhìn thấy thì không đánh lẻ Đấy, anh em nhìn chưa rất chi là hiệu quả và tỷ lệ đánh đĩa này thì rất chắc đĩa gắn camera là một loại đĩa mà mà rất nhiều người anh em sử dụng đĩa này rất hay chúng ta có khóa khóa được khi khi khóa rồi rất đẹp đĩa đánh được rất lâu thời gian anh em đưa đĩa vào đánh gì không thể xịt được mọi chi tiết uh, xin vui lòng liên hệ 0974 07 từ quý 3 0868 02 từ quý 5 sản phẩm đĩa này là sản phẩm độc quyền anh em nhé rất ít nhà làm được chúng tôi làm ra sản phẩm này có giới hạn nên là mọi chi tiết thì anh em cứ điện trực tiếp chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em